Chúa chính nguồn tình yêu Là dòng suối mát trong dịu êm Chúa biển đổi đời con Được trở nên nhân chứng tin mừng Tươi mát cuộc đời con Bằng hồng phúc bát ngát cao vời Bằng niềm tin thắp sáng giữa đời bằng mạch suối thánh ân diệu vời xin cho con biết khát khao chúa chính là hạnh phúc của con xin cho con biết yêu ngài nấu nương ngài giữa chốn trần gian xin cho con biết khát khao chúa chính nguồn mạch suối hồng ân xin cho con biết yêu ngài sống trong ngài và chết trong ngài những khát vọng chân gian là hạnh phúc chóng qua mà thôi thành thơi và truyền trao chân lý nước trời Chúa chính nguồn sự sống Là mạch suối con vẫn mong chờ Được tình Chúa chẳng khát bao giờ Ngài là Đức Chúa con phụng cho con biết khát khao Chúa chính là hạnh phúc của con Xin cho con biết yêu Ngài Nấu nương Ngài giữa chốn trần gian Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân Xin cho con biết yêu Ngài Sống trong ngài và chết trong ngài thế giới còn khổ đau nhiều người vẫn sống trong lầm than bao tâm hồn ngủ mê tìm lời dành nơi chốn gian trần chúa vẫn mời gọi con hãy trở nên men muối giữa đời mở lòng ra chia sẻ với người để tình chúa chiếu soi dáng người xin cho con biết khát khao chúa chính là hạnh phúc của con Xin cho con biết yêu Ngài Nấu nương Ngài giữa chốn trần gian Xin cho con biết khát khao chúa chính nguồn mạch suối hồng ân xin cho con biết yêu ngài sống trong ngài và chết trong ngài xin cho con biết khát khao chúa chính là hạnh phúc của con xin cho con biết yêu ngài nấu nương ngài giữa chốn trần gian cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân Xin cho con biết yêu Ngài Sống trong Ngài Và chết trong